trô mùa lai mùa giàu na hai nhỏ trơ ba nè mùa ua karaoke trô khó gì à chơi lưu và lưu trẻ nhỏ chỉ trua chơi cho trâu chị một cha nôn đi lê thương có mô yo cho một cứ nhỏ trong ba nề một sầu dòng mò một nhỏ lê thương gầu mò một sầu chọn dễ nhỏ ly tu nâng thế mù nhỏ lo chế thiếp lo cha neng indu nyo seng itu chỉ mua chơi mù cho mù hà nội sầu dòng mò mù nhó lì thùng gầu mò mù sầu tròn chê nhó lì tu nền khê mù nhó lùa chê thiếu bù lùa cha y mò bê bù có cơ cái lìa Chỉ tu mua nhiều luôn nghĩa mỏ Trên đu bùa chợ coi dùa na Trên bùa chuyện kỳ khó con rau thu xịt